báo án có thực sự là làm đúng theo luật nhân quả hay không. Con người hiện nay trong thời mặt Pháp, với đạo đức không ngừng suy đồi như dự ngôn từng được chia sẻ của các bậc thánh nhân mà Tâm linh cuộc sống đã đề cập ở rất nhiều video trước, chúng tôi đã không ngừng kể cho các bạn nghe về nghiệp chướng, quả báo có thật đã xảy ra trong cùng một kiếp người. Nhân quả không hề chờ đến kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể bình tâm mà sống tốt hơn một câu chuyện có thật của vị bác sĩ tên Thiên Sinh về mối thù giữa những người trong cùng một dòng họ, oan oan tương báo. Chỉ sợ rằng nghiệp báo cứ nối đuôi nhau khi một trong số chúng ta không biết mỉm cười cho qua, chịu thiệt về mình mà dừng lại. Hy vọng quý khán thính giả có thể đứng ở vị trí người thứ ba để cho anh ta biết rằng việc làm của anh ta là đúng hay sai. Cách đây rất nhiều năm, bác sĩ Thiên Sinh cùng gia đình sống tại một ngôi làng hẻo lánh tại một vùng núi rất xa thành phố hiện tại. Nói sơ về ngôi làng này thì đây vốn là nơi từ thời tổ tiên của anh và vài gia đình khác đã đến đây khai hoang, trồng trọt, sau đó cùng nhau dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Vì vậy nên những người trong làng này đa số đều có mối quan hệ ruột thịt với anh. Tuy nhiên, do cuộc sống ngày càng phát triển, dân số ở đây ngày càng đông, mà lúc tổ tiên khai khẩn vùng đất hoang cũng không phân chia rõ ràng trên giấy tờ. Có dạo đó, giữa gia đình anh và gia đình người thím họ xảy ra tranh chấp đất đai rất lớn. Sau đó gia đình người thím nọ rời đi và hai gia đình đã không nhìn mặt nhau. Và thiên sinh đã nhớ như in rằng năm đó vào ngày mùng năm sau Tết Nguyên Tiêu, đứa em gái 5 tuổi của anh bụng dưng sốt cao và co giật liên tục. Lúc này cả gia đình họ rất hoảng hốt. Cha mẹ đã dặn dò người chị gái 13 tuổi của anh trông chừng nhà, sau đó lập tức cùng anh đưa em gái đến trạm y tế xã. Thời điểm này là vào mùa đông, Tuyết rơi rất nhiều, lấp cả lối đi. Cha anh cõng em gái, mẹ thì mang ô tre. Một tay nắm lấy tay anh lúc này, đang xách chiếc giỏ mà chị gái đưa, rồi cùng nhau lên đường. Lúc này, Thiên Sinh chỉ 18 tuổi, anh không nhớ cả nhà mình đã đi bao xa. Chỉ biết cha mẹ anh vừa đi vừa chạy băng qua nhiều con đường gập ghềnh, trơn trượt vì bão tuyết. Đến khoảng 2 tiếng sau thì đến trạm y tế xã. Trạm y tế lúc này chỉ có ba bác sĩ, bên trong không còn ai vì đúng vào dịp Tết nên mọi người thay phiên nhau trực. Những người còn lại sẽ về nhà đón Tết. Và thật là một sự trùng hợp chớ trêu rằng cả ba người y tá và bác sĩ ấy đều là con và cháu của người thím họ từ lâu không gặp mặt. Lúc này, cha và mẹ của thiên sinh chỉ mong họ giúp đỡ để khám bệnh cho em gái anh. Vì họ nghĩ rằng những tranh chấp xảy ra đều là của đời trước, không liên quan đến thế hệ tương lai. Sau khi y tá, người mà thiên sinh không biết gọi là gì hay chị đến gần chỉ thấy cô ấy liếc nhìn một cái và nói rằng đứa trẻ này bị động kinh, cần chuyển nó đến một bệnh viện khác, ở đây không chữa được. Chỉ một cái liếc mắt và một câu nói không hơn không kém. Họ không thèm đến xem người bệnh, cũng chẳng cần đo nhiệt độ xem sốt cao bao nhiêu. Mẹ anh vì sót con nên đã quỳ xuống cầu xin tên bác sĩ. Dù sao hắn cũng có thâm niên trong nghề. Bác sĩ chỉ quay qua trợn mắt, hất tay một cái mà không thèm lên tiếng. Không còn cách nào khác, gia đình Thiên Sinh đành phải cõng em gái anh đi bộ trong gió tuyết gần 10 tiếng đến một xã lân cận tìm bác sĩ. Rất may mắn rằng em gái anh đã được cứu chữa kịp thời. Và kể từ đó, Thiên Sinh luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Vì nhà anh rất nghèo, anh phải làm đủ nghề như nhặt rác, chăn bò, giúp việc để hoàn thành ước mơ này. Và không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, anh đã thực sự trở thành vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất bệnh viện tỉnh ở nơi mà anh sống. Bẵng đi một thời gian, anh không còn nghĩ đến sự việc đã xảy ra năm đó. Nhưng thực sự đời khó lường, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Trong những ngày đầu Tết Nguyên Tiêu năm 2023, tình cờ khi Thiên Sinh đang trong ca trực, lúc này mọi người đã về quê quây quần cùng gia đình nên bệnh viện khá vắng người. Ngày hôm đó chỉ nghe y tá gọi rằng Bác sĩ Sinh, bác sĩ Sinh, mau đến phòng cấp cứu. Anh vội vã chạy đến và nhìn thấy một người nằm trên giường, máu chảy đầm đìa đứng xung quanh là bảy tám người khác mà anh không biết mặt. Bỗng, có một cánh tay nắm lấy áo anh, giọng gấp gáp. Nhanh lên, nhanh lên, mau cứu lấy anh trai con. Thì ra đó là người thím năm nào của anh, cùng người anh trai là bác sĩ tại trạm y tế xã của họ. Sau khi hỏi thăm tình hình thì anh được biết rằng người này bị tai nạn giao thông và chạm mạnh khiến chân gần như bị đứt lìa. Trong một khoảnh khắc, trước mắt thiên sinh thoáng qua hình ảnh mùa xuân đầy tuyết năm đó. Chỉ có đứa em gái 5 tuổi của anh sốt mê man. Chỉ có mẹ anh gương mặt khắc khổ, quỳ xuống van xin người anh họ. Chỉ có cha anh với đôi chân trần dướm máu, cõng con băng qua từng con đường giá lạnh. Và chỉ có anh nước mắt lưng tròng khi thấy thế giới của người lớn thật đáng sợ biết bao. Gương mặt lạnh lùng của y tá, cái hất tay trọn mắt vô cảm mặc bệnh nhân sống chết của tên bác sĩ là thứ cả đời thiên sinh không bao giờ quên được. Lúc này, các bạn nghĩ thiên sinh sẽ làm những gì? liệu anh sẽ dùng lòng tốt của mình để trả lại mối thù thuở nhỏ. Sau khi nghe người thím nói sơ về tình hình, thiên sinh dừng lại khoảng 6-7 giây. Sau đó bình tĩnh nói, người này bị thương không nặng, rất tiếc không có bác sĩ chuyên môn trực hôm nay, mời mọi người chuyển sang bệnh viện khác. Sau đó anh bình thản quay lưng trở về phòng của mình, mặc cho những người bên trong nháo nhào chở bệnh nhân đến nơi khác. Từ cửa sổ phòng trực, thiên sinh vén màn nhìn xuống sảnh bệnh viện. Chỉ thấy người thím vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Ánh mắt ẩn chứa sự thức tối, hả hê, xen lẫn sợ hãi và xấu hổ. Quay lại ước mơ lúc nhỏ của anh chàng bác sĩ này, nó liệu là một tấm lòng muốn cứu chữa những người gặp nguy nan giống mình, sự đồng cảm với họ hay chỉ là cố gắng để trả thù. Thật ra, câu chuyện đã kết thúc tại đây chưa hay mối thù trong họ hàng gia đình này của thiên sinh vẫn còn tiếp diễn đến tận sau này, chúng ta đều không biết trước được. Có người sẽ thấy hả hê khi tên bác sĩ lạnh lùng cuối cùng phải chịu báo ứng. Người mà hắn từ chối cứu chữa chỉ vì mối thù từ đời trước lại là em gái của người sẽ cứu hắn sau này. Người ta nói, ân đền oán trả, việc làm của thiên sinh chỉ là trả lại những nghiệp quả mà gia đình người thím đã gây ra. Theo nhân quả luân hồi, nhân là hạt, quả là trái. Gieo hạt nào sẽ cho ra trái nấy. Đó là quy luật bất biến trong tự nhiên. Tên bác sĩ đã gieo nghiệp ác thì hành động của thiên sinh cũng là hậu quả mà hắn đáng phải nhận được. Cũng có người nói rằng lương y như từ mẫu, cứu người như cứu hạ. Vị bác sĩ thiên sinh này trong lúc nguy cấp vẫn nhớ về mối thù xưa thì chẳng khác tên bác sĩ kia là mấy. Người có đức hạnh, chính trực mới có thể phân biệt thị phi, loại bỏ hiểm độc, mới có thể trở thành người tốt. Khổng tử nói, quân tử hoài đức, nghĩa là người quân tử sẽ luôn nghĩ đến đạo đức, hành động gì cũng đặt đạo đức lên hàng đầu. Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới chấp nhất chuyện xưa cũ, lê oán báo án Cuối cùng, những ân oán này còn tồn tại và kéo dài đến thế hệ sau này. Ở đây chúng tôi không cổ suý việc làm của bác sĩ này là đúng, chỉ chứng minh rằng cuộc đời thực sự có nhân quả. Chỉ là sớm thì chúng ta thấy được nó trong kiếp này, nặng hơn thì chính là kiếp sau. Luân hồi nhiều lần vẫn không thể có được một cuộc sống tốt đẹp. Lấy ân báo án thực sự sẽ khiến chúng ta chịu chút thiệt thòi. Nhưng đời người chỉ mong có thể an yên trong lòng mà sống. Còn bạn, bạn nghĩ hành động của vị bác sĩ thiên sinh này là đúng hay sai? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.